Hello, xin chào tất cả các bạn Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách để sửa cái lỗi khi mà kết nối không ờ, dây giữa Android Studio với lại cái điện thoại các bạn Nên là cái lỗi ờ, cái lỗi gọi là gì nhỉ? Un system. A data was a mess to access the software in a forbidden by its access permission. Thì lỗi à, uh, thì kết uh, nối ADB thì mình đã cài ADB ở đây rồi và khi mình à, kết nối thì hiện ra lỗi à, như vậy các bạn đã biết thì để mà kết nối giữa Android Slow với điện thoại của bạn thì thứ nhất là cái máy tính của các bạn và cái điện thoại phải cùng kết nối lên cùng cái wifi tức là tôi kết nối cùng một cái mạng ở đây mình à, đang gặp lỗi là thêm unattempt số process ở socket in a way forbidden by access permissions thì cái lỗi sửa như thế nào thì sau đây mình sẽ chia sẻ với các bạn cách để sửa nó thì đầu tiên là mình sẽ thử ping đến cái địa chỉ 12.168.1.100 thì đây là cái địa chỉ IP của mình thì mình pin nó bị nó bị lỗi thì là nghĩa là cái địa chỉ IP là mình không không thể không không thể sử dụng được nghĩa là không thể kết nối được đến cái địa chỉ IP này bây giờ thì cả máy tính và điện thoại phải cùng kết nối được đến cái địa chỉ này cơ thì bây giờ máy tính đang không kết nối được đến địa chỉ này chứng tỏ đang uh, đang có vấn đề rồi mình sẽ kiểm tra bằng cách là vào uh, network uh, auto setting thì mình sẽ kiểm tra xem là có cái gì bất thường hay không thì đây mình mở ra mình thấy có thêm cái mạng mới đó mạng Google Plus thì mình ờ, uh, chợt nhớ ra là mình đang sử dụng cái tool để fix IP uh, thế nên là nó, nó thay đổi địa chỉ IP của mình thành địa chỉ IP khác rồi ừ, không phải là một 128.1.100 nữa bây giờ mình tắt nó đi là được mình tắt nó đi và mình quay lại mình tinh tinh lại xem nhá mình ping lại các bạn xem thì nó sẽ được thôi đây có reply rồi bây giờ, bây giờ các bạn kết nối lại với cái uh, với cái điện thoại các bạn tặng vào IP Connect thì uh, hiện tại đây vẫn chưa kết nối được đâu bởi vì nó là các bạn cần phải reset lại restart lại cái uh, TCP TCP IP mode rồi uh, restart lại cái cổng Thế xong các bạn lại có lại IP Connect thì sau khi uh, các bạn nhìn thấy chữ connector đấy thì nghĩa là nó đã kết nối thành công rồi nhá bây giờ các bạn cần hoàn toàn có thể rút dây ra và kết nối wifi lại bình thường Ok thì à, tổng kết lại mình sẽ có bốn ý như sau đầu tiên là các bạn phải đảm bảo rằng cái địa chỉ IP của các bạn là đúng và nếu tắt những cái à, cái tool mà fake IP các bạn đang dùng đi <laughs> nếu mà các bạn đang, sử dụng là và tiếp theo là các bạn à, cần phải restart lại cái TCP IP và cuối cùng nếu mà vẫn không được thì các bạn có thể kết nối lại wifi nếu kết nối lại wifi hoặc là reset lại wifi nếu mà vẫn bị lỗi Ok thì video mình đến đây kết thúc thôi. Xin chào các bạn và hẹn gặp các bạn trong những video tiếp theo.